khi mới biết yêu lần đầu ai cũng mơ mong sẽ mãi bền lâu chẳng dám ước ao xa vời chỉ mong một đời yêu mãi người thôi anh cũng sống như ông cùng muốn chờ che bên em trắng rời nhưng trái ngang thay sự đời lại gieo đến ta sóng gió nổi trôi anh biết là em cũng bận rồi đừng buông xuôi vội vàng nhớ đến khi mới biết yêu mà cố gắng ngày kia bao tố ngập tràn vẫn có anh bên cạnh chờ ngày mới nắng lên sắp tay em đi về nơi chốn bình yên <laughs> khi mới biết yêu lần đầu ai cũng mơ mộng sẽ mãi bên lâu chẳng dám ước ao xa vời chỉ mong một đời yêu mãi người thôi anh cũng sống như ao người cũng muốn chờ che bên em trắng rời những trái ngang thay sự đời lại gieo đến ta sóng gió nổi trôi anh biết là em cũng bận đừng buông xuôi vội vàng nhớ đến khi mới biết yêu mà cố gắng dù ngoài kia bao tố ngập tràn vẫn có anh bên cạnh chờ ngày mới nắng lên dắt tay em đi về nơi chốn bình yên đừng buông xuôi vội vàng nhớ đến khi mới biết nhiều mà cố gắng dù ngoài kia bao tố ngập tràn vẫn có anh bên cạnh chờ ngày mới nắng lên dắt tay em đi về nơi chốn bình dắt tay em đi về như khi mới biết yêu